mấy ông cho tôi gặp mặt ông Long Tôi cần gặp ông Long Tôi cần 500 ngàn Tôi biết cái mạng phù của tôi không đáng giá 500 ngàn Nếu ông ấy bằng lòng cho tôi Bảo tôi cướp của giết người Chuyện gì cũng dám làm cả Còn hai à Thằng nhóc nói là ba của nó có chuyện Nó còn 500 ngàn Ba của nó có chuyện đưa tiền cho nó đi không cần nói gì nữa Lấy số tiền này Có hai đứa cậu đi về Cậu không nhận làm đệ tử đâu Tôi cần 500 ngàn để cứu ba của tôi Ông không có tiền để mà giải phẫu Thì ông ta sẽ chết gì đó Đây là 500 ngàn Nhớ là bà của cậu đã thuộc về tôi rồi đấy nha <laughs> Lão nhị, rất là tiến bộ nhiều. Lão Tam, đề cao cảnh giác hơn. Lúc nào cũng có thể có cây súng thứ ba xuất hiện. Có thể có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Đã chờ hết mười mấy năm. Lần nào anh cũng dở cái trò này thôi. Chuyện trong giang hồ, thay đổi bất thường. Có nhiều chuyện khó nói lắm. Cho nên, nhiệm vụ của em là ở nhà coi chuyện cho ba, nghe chưa? Ok. Cậu bà đi nhà đi, Cậu bà đó. Chào cậu bà. Cậu bà. Cô bà, sao mà ở không có gì hả? Cậu có khỏe hay không? Đúng. Nhà nói lúc này chú làm ăn khá dữ lắm. Hay dạ, buôn bán nhỏ thôi đó mà. Đâu có dám mà bù với cậu chứ. Không phải đâu, là bột đó. Bột? Là bột là hủ tiếu à hay là bột bắp? Nghe người ta nói là bột trắng. Bột trắng? Tại cô ở đâu? Tôi không có biết. Ừ. Nói Ở trên đó Ồ Tôi để mặt cậu là lông nhị thiếu già Trong này thứ bột gì cũng có cả Nhưng mà chỉ thiếu bột trắng mà thôi Nếu lột ra được thì làm sao hả Thì tôi sẽ mất sạch hết á à, Cậu hai Oh! Đó là chuyện riêng của chúng tôi, ngồi xuống đi. Ờ, ờ, đừng nha, ờ, cậu hai à, cậu hai, tha tôi đi, nếu còn nữa tôi chặt đầu ông. Nè, hỏi gì ra đi, hỏi gì ra đi. Thôi, ra vô nhà tôi Còn lão Tam đâu? À, cậu hai. Nói. Cậu trong nhà thương. Lập tức kêu lão nhị vô nhà thương. Vậy thôi nha. sao rồi Xin lỗi ông, tôi cũng không mấy sợ nữa à? Cô có nói không? Tôi thiệt là không có biết mà Lão nhị, ba ra sao rồi? Cô không chịu nói À nè nè nè, đừng có ổn mà nè à. Lâm Nhật Phu thế nào rồi? Xin lỗi nha, tôi không có phụ trách vì vụ của ông Long mà Vậy kêu người biết rõ chuyện này ra nói với tôi đi Tôi đi hỏi bác sĩ giùm trong nha Làm phiền mấy người đừng có ồn ào nha Nếu ông muốn bà của ông không có chuyện gì thì mời ông đi ra ngoài trước đi Cô nói chuyện còn hai vậy à? Mấy ông làm cản trở chính tôi làm việc Người bị thương bị sao máu quá nhiều Còn chưa có thoát khỏi cảnh nguy hiểm Chúng tôi đang chuẩn bị trừ máu cho ông ta Mấy vị làm ơn đừng có gây phiền nữa Nè nè im đi Im lặng đi ha Im lặng đi Cô à Bây giờ chúng tôi có đủ người ở đây Đủ máu để truyền cho ba tôi Cho người ta lấy máu đi Xin lỗi Cô hai Cô hãy thông cảm cho chúng tôi đi Cô làm ơn giúp chúng tôi đi nha Tại Đài Bắc có bao nhiêu người thuộc máu AB Cho tôi danh sách của họ đi Phong à Lập tức kêu họ tới về đây Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cả Dạ Ông Long à Bộ ông tưởng ông là người có tiền Và là người trong xã hội đen Thì ông muốn bất cứ cái gì đều được hay sao Tôi không cần biết gì cả. Chỉ cần cứu lại cha tôi. Bán luôn cái đầu của tôi nữa tôi cũng chịu. Biết chưa? Lên lên lên. Bà lên sao? Bà lên sao? Lên lên cháu lên lên. Đi lên đi. Đi bộ đi. Đi bộ. Câu hai. Kết quả thử máu cho biết. Không có nghi nào thích hợp cả. Thì không có hay sao? Dạ. Mẹ nó. Lão Tam đi đâu Lão Tam Em ở đâu vậy Mẹ đó hả Bình tĩnh đi Lão Tam đi Nè Nè Coi Bình tĩnh chú đi Bình Cha đang nằm ở trong nhà thương Còn em thì ngồi ở đây Anh biểu em coi chừng cha Em bỏ đi đâu vậy Em không đi đâu hết Nếu mày không đi đâu Thì cha đâu có bị người ta phục kích chứ Có biết chưa Là trách nhiệm của em đó Phải Em vô dụng em nhận mình là vô dụng mấy anh nói em là vô dụng đi mà sao đây Nhìn này, đây đây đây, tính ra, cậu hai Anh giỏi thiệt, có công thì anh lệnh, có quà thì em phải gánh Em nói cái gì? Bây giờ anh đã còn đánh em nữa Đúng rồi nha, em đã nhìn suốt hai mươi mấy năm trời rồi Anh có tư cách gì đánh tôi Anh không phải là người mang họ không Lão Phạm, anh là người ngoài thôi anh chẳng qua là bạn tôi lượm vậy luôn mà thôi anh hai anh hai em nghe lời của anh đừng có nhắc lại nữa hả phải lên trời lên đất cho cha được bình yên nếu không anh cũng có tha cho em đâu đừng nói tôi kiếm ra được bốn người có loại máy y ET một người đã chết một người để xuất ngoại một người để giang nghĩa còn một người ở lại đây là ai vậy y tá của nhà thương này tên là thẩm tuyết ai tên là thẩm tuyết kêu cô ra đi ờ thẩm tuyết hả Tao sợ cô đã đi về rồi Ờ chính là cái cô hồi nãy nói chuyện với ông đó Ê ông Long à Ông không có được bước về trong này đâu Ông Long à bình tĩnh lại đi Lão tiên sinh không còn nguy hiểm đến tính mạng Nhưng bất hạnh một điểm là Ông phải bị liệt nửa thân người Lần này ông Long được cứu là nhờ y tá tên là Thẩm Tiến Cổ đã ba lần truyền máu Chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ cho ông Long Cô Thẩm à Là cô truyền máu cho ba tôi à Ừ Cảm ơn cô Thẩm Cậu hai Long à, con phải biết nói là cảm ơn thẩm cô nương nha. Bà yên tâm, con biết mà. Chào cô Thẩm. À. <laughs> cô Thẩm à. Thế nào, hôm nay có bớt hay chưa? Dạ chưa, cô Thẩm à, tôi muốn đi đái đó, dắt tôi đi đi nha. Được rồi, để tôi gọi năm y tá tới chồng nha. Không được ơi, cô dắt tôi đi, đi mà. Cần phải giúp cô không gì? Không cần, ông ra ngoài trước đi cô thắm ơi tôi muốn ở lại nè cô à nè ờ, nè ờ, ờ, đừng đi đừng đánh mày nè con sao không được không sao hả không sao chứ tôi không sao kêu họ dừng tay đi ở đây là nhà thương mà đánh thì cứ đánh đi ông không có thể cứ không rõ là vì sao thứ người như vậy không đánh không được cảm ơn ông nhiều đây là một ít tâm ý ba của tôi biết cho cô đấy có lệ được ba của anh tôi đã cảm thấy mừng rồi Tôi không thể nhận quà của anh đâu À Cô nhận đi Wow, lậu toàn thiệt đó Cầm lấy đi Tại sao cô lại không nhận chứ ừ. Tặng bông được cái gì Cảm ơn Tôi muốn mời cô đi ăn cơm. Xin lỗi nha, đã có người hàng tôi đi ăn cơm rồi. Long Nhĩ ở Đại Bắc này hẹn cô đi ăn cơm, thì không còn ai có thể hẹn được cô nữa. Vậy được, chơi vui vẻ nha. Chào cô Hoài, chào cô Thẩm. Ừ. Cô cười cái gì? Bộ mỗi lần đi ăn cơm để dẫn theo một đám như vậy à? <laughs> à, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất, có món cá gì cần bỏ để bắt đó. Ông có ngại theo tôi tới một nơi tầm thường hay không? Không ngại. Ừ, tôi chỉ muốn ăn món canh phổi heo. Được. Phong à, cô ta muốn ăn canh phổi heo đó. Ok, canh phổi heo, mời. Cô Thẩm, canh phổi heo. Cô hai, canh phổi heo. Canh phổi heo mà cô muốn uống rất là dễ dàng đó. Uống thử đi nha. <laughs> Động viên tới nhiều người như vậy, anh còn nói là dễ dàng hay sao hả? <laughs> từ từ cô sẽ quen thôi mà. Nè, tôi thì muốn biết là dù ông đi tới đâu hay là làm cái gì cũng có đông người đi theo. Ông không cảm thấy mất đi tự do à? Như vậy đâu có gì là hứng thú nữa. Mất tự do à? Phải nói là mất hiệu quả thì đúng hơn đó. Ừ, tôi nhớ lúc mà tôi còn nhỏ, ba mẹ của tôi rất là quan tâm tới tôi. Dù là tôi có đi tới đâu, thì cũng cho người đi theo tôi. Tôi cảm thấy rất là không có được vui. Tôi cảm thấy mất đi tự do nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì khác, tôi muốn làm gì cũng được. Còn tối nay tôi cảm thấy tôi trở lại thời một đứa bé gái. <laughs> tôi hẹn cô ra đây, đương nhiên là phải bảo vệ cho cô rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người con gái tầm thường, đâu có ai có thể hãm hại tôi được. Hơn nữa, trong đời của tôi chỉ cần có một người chị bảo vệ cho tôi, vậy là đủ rồi. Phong à? Dạ. Còn hai Chỗ đây không cần tụi bay nữa về đi ừ, Có cần để lại vài người không vậy Không cần Tụi bay đi về hết đi Dạ Tất cả rút về Dạ Dạ Chị đây Mời mời Nè nè nè nè nè Hai người ngồi ăn đâu cần phải chiếm một cái bàn dài Muốn cô gái thì lên nhà hàng sang trọng đi Mày nói gì mày Nè Tông mà? Để cha đó đi Ngồi xuống dưới cũng được mà Tuyết à Cô không có ngại chứ Không có sao Tôi đã nói rồi Tôi chẳng qua chỉ là cô gái tầm thường Chúng ta đi xuống dưới nha bốt đi nếu anh ta có chuyện gì ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn gọi xe cứu thương dạ, dạ. Long à, à, ờ, tới Long anh Long anh hai lão nhị sẽ nói chuyện gì chẳng có gì cả anh nói chuyện xong rồi về đi xin lỗi ông Long nha chúng tôi phải lên án Long chuyện gì nữa chúng tôi ít nhất phải lên án ông bảy tội mưu sát và kinh doanh sòng bài dưới hầm buôn lậu vũ khí ông nói cái gì là lão tam khai ra thôi Kể cả hai người em chủ yếu của ông cũng đã khai ra hết rồi. Thì là lão Tam chơi tôi. Nếu không phải là người nhà của họ Long thì làm gì biết ông đi cặp bộ tài sĩ Lâm. Làm phản trong nội bộ là chuyện thường xảy ra trên giang hồ. Ông Long Ông sẽ không có sao đâu Mong là có một ngày Ông sẽ mang chiếc nhẫn tới Để đổi lại cây súng này Cảm ơn anh vào đây Lão nhị kêu mày vô gặp tao à Không phải Không phải lão nhị kêu em tới Tự em vào đây thôi Mình tìm cơ hội vượt thoát đi Biểu tao bước trên xác của anh em đi ra ngoài à Tao không làm đâu Không phải Cho điều tôi liền bỏ mạng Tôi cũng phải cứu anh Vậy mày biểu tao chạy thoát hay sao Lão Tam không phải là người xấu Nó không để tao chết đâu Chẳng qua nó nóng nảy nhất thời thôi Con người của Tam ca không xấu nhưng anh thiếu thông minh Làm việc lỗ mãn Nhưng mà Anh rất thương tụi nhỏ Nhị ca là đại ca của tôi Mạng của anh sẽ quan trọng hơn của tôi Còn đại ca là người tôi trọng kính nhất Tôi không muốn nhìn thấy ba đẹp em phải tàn sát lẫn nhau Anh hai Cho tôi một lần cơ hội đi Tại sao mày biểu tao hôm nay nhất định phải giết thẳng ra ngoài Cho dù là mày không tiếc mạng của mày đi nữa Thì cũng phải nên để dành cho anh hai của mày khờ dại quá đi Em không có khờ Là cái thằng con quan đó ép em làm vậy Từ nhỏ cho tới lớn Anh giỏi hơn hắn nhiều Hắn là cái thá gì Hắn chỉ là đứa con nuôi mà thôi à Hắn chẳng qua là người ngoài Tại sao chuyện gì bắt tin hắn hết gì chứ Nếu người đại ca trong nhà họ lòng mới là anh Em nhất định là sẽ phục tùng anh Anh không có chút cảm tình gì hắn Trong đời của anh này Chỉ có một đứa em trai ruột mà thôi Có người cha nào mà không thông cảm cho con ruột của mình chứ Ông à, ông có đặt bàn chưa? Có phải cũng về lãnh mặt bà nhà Sức khỏe bà được không? Ừ. Anh à sao Không Không phải Không phải Dạ được chị Lê Tránh đường nha Làm ơn làm ơn trả lời chị đó mà Làm ơn trả lời chị chứ có phải không hả Là do nhà Hoàng Long Anh chấp hành gia pháp đó mà Tôi biết đó hả Làm ơn trả lời chị đó mà tôi đưa trả lời thêm một câu hỏi nữa đi hỏi rồi thì mẹ nói đi tôi biết chắc là long tại vì giết là tại vì nó đi mình phá của nhà họ long là không phải chuyện chơi đâu xã hội đen đó Hả? Nè nè. Đừng lắm bạn phải là giả bạn. Chuyện lớn nha. Đừng nói đầm đầm. tôi là người đàng hoàng Mấy người đứng hại chúng tôi nha Không cần phải sợ Tôi không có giết các người đâu Bắt người, nói làm nổi với cháu Ta sẽ chết người đó Thật ra, người sống trong gia không khác gì một người xuất gia tu hành đâu làm hòa thượng lúc càng phải thành tịnh đoạn tiệt lục thân rồi sau đó mới phổ độ chúng sinh người sống trong giang hồ cũng phải lục thần bất nhận muốn làm kiêu hùng thì phải chịu đựng cô độc Thường thường trong quá trình thành công, phải nhìn thấy cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, vì bản thân mình. Thậm chí còn phải chính tay giết chết nữa. Cái chết của lão Tam, cô có thể nhìn thấy rõ ràng mình thuộc loại người nào rồi. lòng Đại à, Bây giờ bên cạnh con có một người bạn gái tốt như vậy. Con có thể lựa chọn con đường mà con phải đi đi. Buôn bán trong xã hội đen, ba sẽ không làm nữa. Bởi vì ba đã già rồi. Sau này tất cả phải nhờ đến hai anh em của con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. đó, dạ, Đây dạ. dạ, nè, à, mấy người đừng có vâng. quấy phiền người ta nữa mà Để đi chào ngoại hết đi nha <laughs> Nè, phải không Trinh à? Được à, rồi, mà, cảm ơn, cảm ơn Dạ, bà nó à, lại đây, lại đây à à à ờ đây đây nè tại đây đây đi ra ngoài đi à, <laughs> ờ à, long à dạ con hãy nói chuyện với monica một chút đi nha dạ <laughs> có một món đồ em muốn giao lại cho anh là cái gì hôm nay em đã nhận chiếc nhẫn của anh rồi Giờ cây súng này em không cần tới nói nữa đâu Bắt đầu từ ngày hôm nay Súng không còn hữu dụng cho anh Anh đã từ bỏ giang hồ rồi Tại sao con còn ngồi đó Mau đi giúp anh hai con sửa soạn đi Nếu hôm nay là ngày đám cưới của con hay là lão ta Ba có vui vẻ như bây giờ không Bà chỉ có hai người con rượu thôi Con và anh hai của con Bà có thể coi như chưa hề sinh ra đứa con như lão Phan Nhưng mà con không được Con dính mắt như nhìn thấy nó ra được Suốt đời con cũng sẽ nhớ Là ba ruột của tôi Là chính tại giết chết con ruột của mình Xin lỗi nha, cần phải xét mình Mày điên à, tao mà cũng xét mình sao Mày có biết tao lại không Tôi mặc kệ ông là ai Bảo đảm sự an toàn của ông Long từ tối nay Bất cứ ai cũng phải kiểm soát Ông làm ơn đi nha hả? Anh Phong à lâu quá không gặp tới trễ quá vậy ông long ông này là ồ là anh em tốt của tôi gần đây có khỏe không cảm ơn anh người này là gì nói chuyện không phần lớn nhỏ cứ đồ xét mình của tôi hoài à <laughs> là đệ tử nhỏ của tôi thôi tôi nói là tôi đã rút chân từ khỏi giang hồ mà tụi nó có phải lo thôi chẳng có gì phải lo cả tôi bây giờ làm nghề à, bán trái cam thôi mà cho nên nó cũng cần phải đi theo tôi đó <laughs> anh hai tốt như vậy có ai mà không muốn đi theo chứ ê đừng có nói nhiều nữa anh đã lâu không gặp cô Tuyết rồi Vào phòng coi cô dâu đi nha Có phải con đang giấu ba chuyện gì hay không Anh Phong, anh thật là có lòng quá Anh là người khách đầu tiên của chúng tôi đó Tôi là người khách đầu tiên của hai chị Cũng là người khách cuối cùng À, xin lỗi con anh. Tôi cũng chỉ là bắt được gì. Cả gia đình tôi nằm trong tay của anh Hắn là ai? Là con của Thủ Tiêu Hanh Bằng sở di chết cùng Còn và lão bà sẽ không trách ba đâu bạn thật sự nổ súng bắn cháu cúc sao Người nào làm người đó chịu Thả họ đi về hết đi Thả họ đi Có chuyện gì tôi sẽ phụ trách Đi đi Chạy mau lên đi Mau lên Đi đi Anh đi đi mà Anh lên đi Mau lên Anh lên Mau lên đi Mau lên Chỉ cho bọn có cây súng Anh tự lo liệu đi 借猫了呢。 Tuyết hả? Cậu hai chạy đi, cậu hai chạy Khóc không à em là người vô tội Em về nói cho lão nhị biết Anh không giết hắn Vì nhà họ Long chỉ còn một mình nó thôi Anh sẽ rời khỏi Đài Loan Kiều nó chăm sóc tốt cho cha đi Thank <laughs> you. bây giờ có 17 người chết 7 người mất tích duy nhất là hai tôi cũng mất tích luôn có thất bại không để <laughs> con nít đừng có nóng nảy như vậy số tiền này đủ cho anh đi khắp thế giới cho dù là đi tới đâu cũng được cũng phải kiếm cho bạn được anh hai và chị hai tôi vậy Nè, con nhỏ kia kêu anh kìa Nó còn phải là bạn gái tôi Nó tên Moon thôi Tôi nói cho anh biết nha Nếu bây giờ mà anh nhảy xuống lầu á Thì từ nay về sau Đừng có hòng mà bán bạch tiếng nữa hả Cũng đừng có léo hánh tới chỗ này nghe chưa Hả Chưa tới phút cuối Chưa có biết ai thắng ai bại đó nha Làm cái gì? Ờ, không có gì. <laughs> Tôi ra ngoài ngắm cảnh thôi. Ừ. Mất đái à? Ờ, hơi hơi. Đi đái đi. Tôi còn nín được mà. Vậy thì tốt. nữa tao cũng không có đái đâu có gan thì chơi lớn đi chơi thế nào lái xe nhào vô trong đó xe này à đương nhiên rồi tôi sợ nguy hiểm đó ừ, à, ờ, không dám à anh lái hay tôi đi ai cũng được hết hay à hai tay của anh nó bỡ con chim như vậy à làm sao mà lái được chứ ừ, lái thì lái cẩn thận nha ngồi cho chắc đi ê ê ê đi rồi sao nè đừng lái đi rồi sao hả quỷ đó đừng đừng đừng nào Thank you. Dạ, dạ. ờ, ờ, ờ. đứng dậy đi ờ, có sao không ạ chị không có sao hết nè tôi nói em biết nha hôm nay em thua rồi từ nay về sau không được bén mảng tới địa bàn của tôi làm ăn nữa tôi gặp ở đâu đánh chỗ đó đó anh liệu hồn mà trốn khỏi tôi đi nha à, vậy còn anh hai của em thì sao đây không phải đó nếu mà anh em của tôi có phần á thì một mình tôi đi nuốt hết á được không hả có cái gì nữa không anh toàn bộ lấy ra hết đi ừ. còn người nữa ờ nè nè nhớ đi chạy đi đi mày nhắc ra đi á chuyện nhỏ của mình hả tôi có người nè nè nè lý nghĩ tôi lắm đó nha nè nè nè dạ, nè chơi ghê lắm anh đặt thế đó chơi luôn đi nói luôn mà rủ đi hả đúng vậy đúng vậy rủ đi làm đại ca rủ đi mà rủ à. đi mà à, thử đi thử đi bảo đảm mày đúng rồi bảo đảm vô cái là không thấy gì hết à ừ. ờ, ừ. đúng đi ừ. tụi bạn bây giờ ngồi mà anh đặt đi đi chạy đi ngồi đi nói gì hay quá Em nuốt hết rồi. Hả? Mình đi đi. À, đi đi. Đi đi. Ờ, đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi nè. Đi đi. Đi đi. Lấy ra đi. Đi đi hả? Cẩn thận. Lộn chiều á. Bên này. Ấy da. Nè nè. Wow, nuốt hết cái bịch lớn như vậy à, mà còn lái xe được à, thiệt là tài tình đó nha. <laughs> Không tin tưởng mình được nữa. Lái xe, cẩn thận nha. Được rồi, khỏi lo. Cũng tại nói cho anh nuốt nhiều dưa quá đi. Đâu phải tại anh chứ. Nè, phải vì mê tới mấy ngày đi. Một ngày. Hả? Anh nuốt giờ hai trăm mấy chục viên, giờ mấy người năm rồi. Biết làm sao bây giờ? Anh mà cái chuyện gì mất tình anh chứ. Ờ, bộ tôi là Superman hay sao chứ? Wow. Thằng nào mà dám đụng xe tôi vậy hả? Nè, này cậu thẳng ra đây đây chẳng có lại đi đứng lại đi có chuyện gì nói ra đi dạ anh à anh có biết hồi nãy anh cản đường xe của ai không hả à, xin lỗi nha xin lỗi nha ờ, à, ông chịu nhân thì được rồi tôi được chúng tôi cho ông thời gian là 3 phút các vị anh em cắt một miếng và một ly bia cho chị Moon anh Thông, anh Thời. Dạ. Cho mình. Tức là làm gì vậy? Nè, Còn nói lắm thôi. Nè, đây, làm gì lại, đừng lại đi. Ừ, mày đó nha. Chỗ này có phải là của anh mày hay không? Ê, dạ không phải. Không phải thì gian ra đi. Ừ. Chị Môn à. Ừ, em đang bị sốt, em nóng ghê lắm. Qua đây coi đi. Ở chỗ này đây ai là làm đại ca hả? Ừ, em đã biết lỗi rồi. Có biết chưa? Ờ, em biết lỗi rồi. À. Ừ. À. Sao mà anh đẹp trai quá vậy hả? À, đại Phi à, đừng có nói chuyện nữa mà. Hay là đẹp à, thì tôi nói đẹp. Tôi phục anh lắm đó nha. Nè. Ý, hi. À. Anh, anh. Nhìn kỹ mặt của tôi đi. Ừ. Tôi xin anh. Lần sau á, Đừng có đụng xe trước mặt của tôi nữa nha, tôi sợ lắm đó. Nếu mà không nhờ tôi đè tôi nhỏ xuống á, coi như anh lãnh đủ rồi. Xin lỗi nha anh Đại Phi à, không phải là nói chơi đâu à. Đại Phi, bước qua đây. Kêu tôi nữa đó, ờ. À. Lỡ lại đây đi. Đừng ra. Yeah, yeah, yeah sao con vậy? Đây, đây, đây, chị Hải à, chị Hải đánh em mà. em cũng là con người mà, đánh em mà, chị Hải à. Tại cần sa đó. Vậy sao? Phải rồi. Đây là vô dụng hả? Còn cái tốt hả? Làm cái xấu hả? Đừng có đánh hoài đó hả? Nè, không có nhìn đến đâu đó. Em cũng là con người vậy. Làm cái gì mà trước đám đông đánh em hoài vậy? Em là em trai của chị mà. Em trai? Mẹ của ta chỉ sinh có một mình ta thôi. Làm gì mà có em trai chứ? Đủ rồi đó nha. Chị sanh sớm hơn em có 3 năm thôi, làm cái gì mà đè đầu em hoài vậy hả? Thiệt là quá đáng đó nha. Phải mà, cho dù tôi sanh sớm hơn người một ngày, tôi cũng sẽ suốt đời đè đầu của người thôi. Đừng có học làm đại với cá trong tù nha. Đủ rồi đó nha. Không có chuyện nữa đâu. Buông ra. Chị ơi à, anh đi xỉu đi rồi. Hả? Nó xỉu đi rồi hả? mau đỡ nó ngồi dậy đi. Ờ, ờ. Anh Đạt Tri à, anh không có sao chứ? Cũng là tại em giữ vào vai của anh thôi. Đứng lên đi nha. Ê, đỡ nó cho nhà đi. Mau lên, mau lên. Mau lên đi. Ờ, ờ, dạ. ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, à, à, anh giả bộ thôi mà à. À. không có chồng à, hồi nãy cái thằng quỷ đó làm hư hạng của ông tôi đền tiền lại trong nha không cần à, à, vậy tôi mời ông uống bia nha hả anh ờ. nha cho ông ly bia đi vô sổ tính tiền của tôi nha ừ, ừ, chị hai chị mời anh uống bia hả à mời luôn tụi em đi <laughs> chẳng biết không chẳng đâu à uống cái tiểu nhưng phải coi chừng đàng hoàng đó nha biết chưa dạ được mà được dạ, rồi được rồi cái thằng nhĩ thông này đi gọi đại phi đi ờ. anh <laughs> bia tôi biết tôi có lỗi à, nhưng mà anh cũng đừng có chơi đệ tử của tôi có phải vậy không hả Ê, tôi đâu có dám chứ anh là anh phong của anh phi xích trụ kia mà ừ, tôi đâu có dám chơi à, anh chứ tôi đi cho tôi một viên đi cho một viên thôi mà ờ, anh bia à, cho tôi một viên đi một viên là đủ rồi anh bia <laughs> bây giờ anh dám tới đây xin tôi một viên hả sáng nay thì cho anh hai của anh anh nuốt mấy chục viên liên tục đó bây giờ còn dám tới xin tôi à anh bia à, cho một viên thôi mà à, viên là phòng đó dạ ờ, ờ, ờ, à, à, anh đây à, à. Ờ. qua đây hãy lấy đồ người tới đây ngay được à, có giống cảnh gà bạch dân không vậy ờ à, à, đâu có giống chứ giống không mày ờ à, đừng có chơi mà ờ à, à, hồi xưa tôi có theo anh học nghề đấm bóp đó để tôi đấm bóp cho anh nha à, tao hỏi mày có giống cái cảnh gà tương bột xào ớt hay không thôi à ờ không không giống không giống à ờ đưa chai tương ớt cho vào ờ, ờ anh bia à, ở đây nè ừ, em uống nhớ kỹ cái hiệu này đó nha ờ hả uống qua chưa dạ thôi uống rồi à anh bia à, anh làm như vậy hơi quá đáng đó nha đối xử với em uống hơi quá đáng đó nha lấy ớt tương cho tao à, anh bia đừng mà cay lắm mà ở cay lắm đó ai ai buông tôi ra đi à, buông tôi ra à, đừng mà đừng mà chào hả à, đừng mà anh bia à, anh chịu không nổi đâu à, anh bia anh đừng mà vậy á à, nè đó liếm cho sạch đi liếm sạch tao sẽ cho mày liếm đi à, à, à, à, à, à, à, à,

kìa chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi nè anh xong đâu rồi lo cái làm cái gì hả chạy đi anh... kiếm được á à, chiếc giày nè giày cái đầu của mày giày giày hàng để đâu ạ à? trên xe à. cái đồ ngu hàng để trên chiếc xe đó à mau đi kiếm lại cái hàng đó nếu không là tụi bay chết chắc đó nghe chưa hả à, lẹ lên đi lẹ lên đi mau đi đi lẹ lên anh bự con ạ à, cảm ơn anh cứu tôi đi nha cảm ơn anh nhiều đó đại ca mai mốt gặp lại nha nè nếu mày muốn gặp rắc rối gì đó nhớ kiếm đẹp tiên đó nha Anh luôn cho em đó Chờ một chút đã ừ. Nè mua nè Anh thầy cưới em đi nha ừ, Thầy cái gì hả Anh thấy thầy là Mai mốt không có được điên cuồng như là ngày hôm nay nữa đó ừ. Có được không Chuyện gì nữa đây Hồi nãy người ta đông như chị Mà anh còn dám quay lại cứu em nữa Ê Mọi người chịu lượng thân ra chơi á thì không có nói là liều mạng nữa Nếu mà không liều mạng thì đâu có đã chứ Tại sao lúc nãy lại khẩn trương như chị Em là đàn bà thôi Ngoài chuyện đó đâu còn gì nữa Nè, dạ, anh giận em hay sao Cậu có đi giận cái gì chứ Anh không muốn hay sao hả Muốn cái gì đây Nè Anh đã muốn gì lắm Muốn cái gì hả Nè Cái ghét không có gì Được ghét hả Nè Ghét hả Hết ghét chưa Nè dạ. Ngoài Đừng quá Đừng quá ờ, ờ. Hai người đang làm cái gì vậy hả Wow à, Cái này là tiêu độc nhất đó nha Đập lại gì mà đến nè đã kia hả nè nè nè nè không có sao đâu bạn nè anh còn nhiều tiêu độc lắm đó nè nè nè nè Bây giờ em lại đi đánh lộn nữa rồi hả? Bự con. Ừ. <laughs> đồ trên xe của tôi Họ lấy thì họ đi Không sao đâu Hình như là anh đang cầm nắm đồ của tôi đó Chuyện gì vậy Tôi trả lại cáo cho anh nè Cảm ơn không dừng cái pháo Bye bye Bye bye <laughs> Không ngờ là mình cũng được chơi với ảnh chứ <laughs> Ừ, ừ. Đích bự gì chắc là đẻ dữ lắm đó nha hả <laughs> Làm bộ hoài à Ừ, lột cái này hả này này đứng dậy đứng dậy xuống hàng đi lẹ lên lẹ lên được rồi được rồi được rồi mở lên mở lên nhanh lên mở lên nè dạ, đại phi bộ không cần phải làm con dựa hay sao đây wow à, hôm nay sao chị đẹp quá vậy chị sao nè anh bự à anh có cần tôi phụ hay không hả tôi làm lửa xe đó nha đừng có nói chơi nữa mà Ê à, không phải nói chơi đâu Mà phải nói là cảm ơn mới đúng đó ừ? Cảm ơn à, <laughs> ừ. à, <laughs> chị hai à quá đơn nè kiếm hàng lại đi nha cầm lấy đi ờ à, khỏi cần ừ wow phản ứng nhiều dữ thiệt để tôi biểu diễn bản lĩnh của tôi trước đã à, <laughs> nè nè chị à ngưng cái trứng ngựa đi cái gì à, cái chiêu hít đất của chị tối hôm qua triệt là hiệu quả đó nha không phải chuyện của mày không được sao em lấy làm lạ đó mới sáng sớm mới là có người à, bày đặt rồi à Em nói tới đâu rồi? Hôm nay là ngày sinh nhật lớn của bà dì Sáu đó. Hay à, phải đó, bà dì đã tiền thọ nổi trứng ngựa, bà dì Sáu muốn lấy chồng đó mà. Bà dì Sáu muốn lấy ông tài xế chở hàng làm chồng có đúng hay không hả? Nói ra đi mà. Dạ, à, phải rồi. À, nói thằng này thằng à, cho người chết à, cho người chết à. Cướp dâm à? hả? Đã. Ờ. Anh đẹp à, ừ? em trai của anh đã ra sao rồi? Hay à, nói chuyện đó phải ngồi xuống mới nói đàng hoàng đó nha. Tôi nói tóm lại là nó đã muốn cai bỏ rồi không có dễ cai được đâu thế à sao nói kỳ vậy vậy là chưa bao giờ làm đại ca người ta hãy làm đàn em đó nhất định phải nghe lời đại ca đó nha chỉ cần đại ca dùng phấn vẽ một vòng tròn lên đó thì không dám bước ra nữa đó đó là quy luật giang hồ đại ca đại ca à không xong rồi à, tôi giới thiệu cho mọi người à, đây là lịch sử dễ dàng của tôi đó nha em báo cáo cho anh biết anh thông uống vô hai mấy chai thuốc ho đó bây giờ chuẩn bị nhảy lầu tự tử rồi à, <laughs> chắc vẽ cái vòng tròn quá lớn rồi <laughs> đi đi đừng có nói nữa đại ca hay là không biết cái đừng có lo đừng có lo nó là của tôi mà ghê quá vậy nè không sao đâu tự tử tôi đây đi bảo tôi xuống là xuống sao rồi mất dịch mày làm cái gì vậy có gan thì lên đây đi ừ. hay à dám chửi tao hả mày đừng có đi đâu đó nha tao lên đập gãy xương của mày có giỏi thì lên đây đi sao hả có gan nhảy xuống đi còn bà nữa mày biết là mày đang nói chuyện với ai hay không? <laughs> Tao hỏi mày có biết đang nói chuyện với ai hay không? <laughs> Xin lỗi nha, lỗ tai tôi hồi giờ ờ, nghe không rõ. Mày có biết tao là ai không? À, là Phi đại ca. <laughs> ừ, nghe được á. Cô bà đó, tưởng là anh hai thứ thiệt sao? Bà... Tôi không có ngán ở đâu, tôi là chầu chéo quỷ, chứ không phải là bánh ướt đâu. Chuyện gì cũng hạn chế tôi, bộ anh tưởng tôi thích đi lính cho anh sao? Mày có biết đang uống nước gì không? Ờ, tôi thuốc ho có được không? Thuốc ho, à? bố mày bệnh hay sao? Tôi bị ho, ờ, ho lao, khạc ra máu đó. Chịu nó hết nổi. phan Stand hai được chưa lamp. Dám bước tới gần đây không? Dám chịu tới đi. Ha ha, được. trời hả? Được. Phi Hà đừng mà. Phi Chỉ biết leo lên cánh mê mày. Đại phi Hà đừng mà. Phi Hà. Phi Hà. Biết bay không hả? bây giờ tao với mày bay kia chưa hay không vậy đi về đi à khỏi lỡ đi bà đi chỗ khác chơi đi tôi thấy lần này anh không cần nhốt đệ tử của anh lại ảnh có thể cai được thiệt hả ừ thằng khờ mày ngu quá đi anh đi chết rồi anh làm trò khắp tay của chị hai rồi ờ, ờ chuyến này chết chắc rồi thằng phi thúi làm trò khắp tay của tôi rồi còn dám giữ tôi là bà tám túi nữa hả sợ quá đi có đau hay không Ai giờ em phải coi chừng gì đó nhờ Nè Để tôi coi đi nha Anh có biết hay không Yên cái mỏng chó của mày đi Anh biết nghề trật đã hả Anh không phải chỉ biết lái xe chẳng phải hay sao Lúc xưa tôi có học qua Vậy thì anh làm thử đi nha Được Làm thì cô đứng qua một bên đi nha Cảm ơn Làm ơn đi nha Nhẹ tay một chút đi nha Được Cắn vào chỗ này nè Nè Ờ cắn vào hả Ừ, ừ. ừ. Cắn mạnh đó nha hả? Ừ. Ừ. <laughs> ấy da biểu chị đừng có ngựa còn nghe lời của anh bự nữa mà đi chỗ khác đi anh nói sửa tay cho tôi nhưng mà sao tôi té cái đầu xuống đất làm tôi bị mất mặt hết luôn rồi nè bây giờ thấy cử động được chưa tôi bị té đau quá rồi nè lại nổi tiếng ngựa nữa đó thấy đang khớp rồi hay chưa ấy phải rồi khớp hết rồi nè khớp hết rồi nè bây giờ thì không sao đâu nhưng mà tối nay cô sẽ bị sốt đó nha thì bị xấu rồi sao ừ. ừ. Sao không thấy bị sốt gì hết vậy Ê. Ừ. Sao không thấy sốt gì kìa ừ. Ồ Chắc là bị cắp bởi cái áo này rồi à, Nào xuống cái đã à, à, Mở sốt lên đi ừ mau rút lên đi chị hai à làm cái gì vậy chị làm cái gì hả Ông thiệt là giỏi đó nổi trứng ngựa lên ờ, nổi lên mặt đó thì đã sốt lên rồi có cảnh sát đi đường khác đi ông chủ à ký nhân hàng bây giờ nè anh hai à anh hai à chuyện gì vậy Ừ, con thú lạ này con cũng khá lắm chứ. Ừ, tôi đâu có làm cái gì xích mấy anh. Ờ, à, không có. Ừ, xe của ông lợi hại quá. Biết cứu người ra khỏi vòng bao vây đó. Là bất đắc dĩ thôi mà. Người ta có dao đó. <laughs> à, dao hả? Ừ, tôi không có dao à? Hả? À, ờ, hàng thiết gì em sợ người giữ, tôi không có dao hả? À? Ừ? Lái xe qua chỗ khác đi. Ế? Xe. à, xin lỗi nha. Xe này của ai đây? Ờ, được được được nghe rõ chưa lái xe đi chỗ khác đi lại lên ừ, sờ đuổi ra đi chỗ khác kìa tôi nói chiếc xe này nè dạ được được được đi liền đi liền đi liền ha ừ, đi liền đi liền ha mời xuống xe cho coi bằng lái và thẻ căn cước đi nè lại tới xe đi bằng lái cái gì cho có bằng lái đi thông cảm đi mà mới lấy bằng lái đó sơ mới lấy bằng lái thôi thông cảm đi sơ ờ, thông cảm đi sơ hả ờ, chờ một lần cơ hội đi hả cảm ơn đi hả đi đi đi đi đi Đi. cảm ơn cảm ơn Bị số thì phường đổi tránh đi nha anh bị à để tôi bỏ hai cái đã lại là một câu đó ấy ấy chị ai à em nghĩ chị hôm nay không có lên ra tới tấn công đâu cô kỳ ghê lắm à mắc mới gì đến em chứ ký tên ngân hàng anh cũng có sao chứ à già, dạ, vừa phải thì chị à tôi không sao <laughs> Phương gần chết rồi Ê, thằng Bi tới rồi Đại Phi, thằng Bi tới có đám nè Ê, đừng có la lớn tiếng mà Hàng để ở đâu? Mau lấy ra đi hả? Bộ anh để đồ trên xe tôi sao? anh thiệt có là thông minh đó nha à, đổ hàng xuống hết nhất định phải kiếm cho tôi hết Ê nè nè nè, đừng mà, tôi chở hàng dùm cho người ta thôi mà Đừng có đổ xuống, tôi mới đợi cho người ta đó Mấy anh thông cảm đi mà nè nè, đừng có làm như vậy mà Thằng bự, vậy mà ngươi còn dám gạt tôi nữa Tôi thấy là biết ngươi không phải chỉ đơn giản là người lái xe chở hàng thôi đâu Vậy mà còn chưa chịu xa tay, anh đâu có phải là người đàn ông nữa chứ Wow, anh thấy là không phải rồi <laughs> <laughs> Chị có đàn ông hay lắm Về đây có nhiều một hồi Chị cũng phải ra tay thôi Nè nè nè Em không thấy sao Mười ngón tay của ảnh cũng đã nổi chai cứng hết rồi Có nghĩa là một hồi anh sẽ đánh tụi nó ngã tay tôi Chết đi, chết đi Cá cái gì cũng được Đấm nào thì tính đấm đó Thiệt à Ok, em có 143 đồng 60 xu Em mua anh bia thắng Được Em ăn được một 1436 đồng rồi Đánh đi đặt tiếp Phá sản rồi Tôi ăn được 14 ngàn 380 triệu Hay quá hay quá Tôi ăn được rất là nhiều tiền rồi Hay quá sao hồ Tới lúc này Mày để hàng ở đâu nói mau Đại hiệp cuối cùng ra tay rồi đứa nào dám tranh sự ôi đây ngoan hả ngoan hả bây giờ tội nghiệp chưa đau lắm hả ngoan ngoan ngoan ngoan nín đi nha nín đi hả nín đi mà ờ, ngoan ngoan ngoan mưa ờ, nè cũng tại cái thằng bia qua đây tao biểu ừ. Mày là cái thá gì à? Anh bị sao rồi? À, tôi đã nói với cậu rồi mà Lần sau nếu đâm người ta phải để mắt chiếu rồi hãy đâm nha Đứng đó làm cái gì nữa Đỡ hai của tụi bay dậy đi Tôi cảnh cáo anh Đừng có giở trò nữa nha Tôi chỉ muốn lấy lại số hàng thôi. Anh đừng gọi đó nhiều chuyện đó nghe chưa hả? Từ ngày đầu tiên tôi đã nói với anh. Không ai được quyền ở chỗ này nói chuyện lấy phải. Nếu không thì sẽ biết tay đấy nhỉ Hả? Mày đừng có nhiều chuyện đó nghe chưa? À, cút đi. Đi đi. Đi. Thank you. tôi phải التي xe đi, phiền anh xuống xe đi anh phải nói tôi biết bột để ở đâu tôi hôm nay bị xui đã đủ rồi hãy để tôi đi đi không nói tôi lục đấy nha à, tự giác đi dạ, dạ, dạ, tự giác đi anh mà đi để lên đại phi anh nói cho anh biết một ở đây à? tôi không muốn bị lần thứ ba tôi nói cho anh biết đó là chuyện tôi và anh bia không có liên quan tới anh sao mặt của anh bị trầy rồi? Ờ, à, hồi nãy bị kiến xe cảo trúng, bị trầy thôi. Điểm nào cho anh nha. Nếu như em có chết đi Có phải là xe tốt hay đúng không Bây giờ đâu có gì mà không tốt Hôm nay Em cảm thấy ngón tay của em Đã có một chút cảm giác À, à Bác sĩ nói là Không bao lâu nữa em sẽ được khỏe Em phải ráng kiên nhẫn lên Anh không nhớ em là một cô y tá à Em biết là em không có thể nào khỏe lại Nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc đâu Em không có đòi hỏi như là một công người tầm thường Biết đi biết chào Em chỉ muốn là mỗi lần mà anh về tới nhà Bật đèn lên cho nhà sáng lên Để cho anh có cảm giác là đã về tới nhà rồi nè muốn ăn cái gì thì kêu đi nha cho ly cà phê ít đường nữa nha được một ly trà sữa một tô cháo trứng bánh thảo một cái thịt xà nè hồi nãy mày kêu có món gì vậy tôi kêu trà tôi thôi kêu đi à. ông chủ cà phê sữa và mì trứng non nha ờ à, ông chủ hợp cơm của tôi xong chưa hả còn chưa được ngồi chờ chút đi ờ à. nè anh bữa con chào dạ, anh phi à, <laughs> nè ngồi chơi Ê, trưa nay á, tôi theo anh làm bến xe nha. Anh đừng có nói chơi. Anh là ông chủ của anh mà. Cả con đường với sự quản lý của anh. Anh đâu có ở không? Hay à, tôi thì cũng có hơi bận. Nhưng mà thằng Bia nó đi kiếm anh khắp nơi đó. Nếu như mà đại phi này không theo bảo vệ anh, anh không có thoát khỏi đêm nay đâu. Cảm ơn anh. À, không cần khách sáo. Nhưng mà tôi nói thiệt cho anh nha. Anh bự con thiệt đó nhưng mà cái tướng mạo của anh kém quá đi không biết phải làm sao để bù lại để tôi coi coi nè đôi mắt kiến tao lại lên đè đeo vào đi hả thấy tỉnh lên liền đó đeo đi mà đeo thử đi hả đeo cho đi wow đẹp trai thiệt đó nha ấy à nhìn được thiệt là có lý nè nè nè có giống đàm bích dân hay không nè đẹp trai hay không hả oh. Tay của tôi đâu? Tối quá vậy. Tối à? Kéo ra chút xíu là được hả? Đầu tiên tôi đeo, rất là khó chịu. Hay à, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Nè. Nhắm mắt lại hết trong mặt rồi. Nè, anh có biết tại sao trong giang hồ ai cũng đeo mắt kiến hay không? Không biết à? Muốn biết không? Bây giờ, mắt của tôi đang nhìn thế nào? Đang nhìn tôi. Không đúng. Đang nhìn bên kia. Thấy chưa? Nguyên nhân phải đeo kiến đen à, là để cho đối phương biết mình không có đang nhìn chỗ nào trong cái cảnh nguy hiểm đó hả mình biết đường mà đỡ Tôi hiểu chưa hộp cơm của ông đã xong rồi ờ ê tôi đang nói chuyện có lợi cho anh mà tại sao không ngồi yên vậy còn nữa nè ngồi quán ăn á thì phải biết quy luật điều đó không phải là dễ đâu nha ví dụ như tôi nè ngồi ở một vị trí á mà bốn mắt có thể nhìn thấy bốn phía còn nếu mà anh kẹt rồi á lưng hướng ra phía ngoài cửa bị người ta dùng dao chém chết nguy lắm đó nè Nhìn qua bên kia đi <laughs> Thấy chưa Không biết là ai đánh anh nữa đó Anh có thấy là anh khờ hay chưa Tôi biết rồi Sao không đánh một bên Ờ Đánh rồi Thì tôi mới hay Bởi vậy à, tôi nói anh thiệt là khờ Nè ấy Tôi nói cho anh biết nha Đồ vật trong quán ăn á Lúc nào cũng có thể chống lại được Nè Ví dụ có thấy chưa Chai nước tương này nè Anh Phi à Tôi Tôi phải đi ngay đây Hay là lần sau Tôi xin anh chỉ dạy thêm đi Có được không vậy Được cách gì đây anh Xin phép nha à, ba Bảo đi nha Đi Cảm ơn à, Không cần khách sáo đâu Nè Có rảnh tới kiếm tôi nha Nè nè Hồi nãy tôi nói những gì với hắn ta Không phải mình hắn nghe đâu nha Mà tất cả mọi người ở đây phải nghe hết đó nghe chưa Dạ Biết rồi đây ạ Nè chủ quán à Tại sao tới bây giờ chưa thấy đồ ăn ra vậy hả mở lên đi sao uống miếng nước nha anh thấy có quay không quay đẹp Hai Hay à, mặc áo như vậy không sao bị cảm nữa sao mặc áo gì tới em chứ Đẹp thiệt đó nha Còn nói nữa, để cho em tại cái nhóm từ đó Oh yeah Nhiều chuyện quá đi Từ từ nói chuyện đi nha hả <laughs> Nó hay nói giận lắm đó Mình đi ra làm đi nha Được rồi Ô, <laughs> tối nay em thiệt lợi hại đó Khóa sạch chỗ này Dạ, phá đi, phá đi Lên Mấy người muốn làm gì hả? Dừng tay lợi hại lợi hại chị tới lúc phải ra anh đi à Bộ anh bị bệnh mất trí nhớ hay sao? Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi mà Đánh bao nhiêu lần thì anh mới chịu buông tay hả? Đánh nó đi Chưa có đã à ha, Tôi cho anh biết thêm lại hại của tôi đó Dừng tay Dừng tay đi Ý, cái gì? Dám đánh tôi nữa hả? Mà mau cút ra ngoài đi <laughs> Đợi hả chị Anh chính là đại phi ca tích trụ đó Tôi chính là tích trụ đại phi Người ta từng hay gọi là phi ca đó Cũng thích đánh lộn nữa đó Sợ chưa? Hay hay hay anh nhường tôi ba chiều à qua đây không dạ, không mày cái mặt mày nè bia đây ừ. anh là anh phi đó <laughs> không phải không phải anh kêu là thằng phi được rồi gà dạ, sai nè mà mày cũng không biết sao à, hả <laughs> tôi biết tôi biết tôi biết là anh chơi độc quá mà anh chơi bằng súng á tôi thua đó tao có tiếng là độc ác đi mày có ra là chơi với tao đi hả trói lại đi trói lại ừ. con gái gì mà rắc rối quá vậy hả bắt chước người ta đi bụi đời à hả anh gà à, có chuyện gì từ từ nói mà à, nói chỉ là con nít thôi mà con nít hả biết theo người ta ra ngoài đá lộn gọi là con nít à anh phải bị té cống nước mà anh nhìn thấy đã rời lệ mẹ tôi đã báo dịch mũi rồi quỳ xuống quỳ xuống đi ờ à... đừng kêu quỳ xuống ừ. À, à, à, à, à, à, à, à, à, <laughs> mày cũng cứng cáp lắm chứ hồi nãy mày nói nhìn tao ba chiều bây giờ tao biểu mày quỳ xuống mày không chịu quỳ hả à? vậy mày chịu nghe lời của ai đây hả quỳ xuống đi làm cho nó dài cây đi à, dạ <coughs> muốn gì đây cái ông lái xe chở hàng đó rồi tôi không biết là ông hỏi ai Ừ, đừng có tự chuốc khổ vào thân. Số hàng để ở đâu hả? Tôi không biết mà. Cũng không có che chở cho ai hết. Tiếp tục đánh đi. Tao chỉ muốn lấy lại số vàng thôi. Hàng để đâu? Ừ. Nói vậy lên. đại ca chính là cái thằng khốn nạn đó im miệng cái này tụi bấy đều là vô dụng ờ về đề Hansen ông chính là tài xế lái xe hàng đó hả mai anh em là gà say nè giao số hàng cho tôi tất cả đều vui vẻ chúng ta đều happy ừ <laughs> tôi ghét nhất là ai cao hơn tôi đấy nha

anh đại phi à thì ra anh bữa lợi hại gì vậy đó thôi bởi vậy nó vậy đó bởi vậy nó đúng rồi là tụi nó ta chuyên giỏi vậy đấy bởi vậy nó nào giỏi là hệ mày quá đi chưa từng thấy đâu rồi quá chỉ dạy tôi em đi đây thì đi đúng vậy đó thì quá đi có đi lắm tụi bay khoái đó lắm hả đi theo nó luôn đi đi theo nó luôn đi đi đi ờ, làm gì dữ vậy còn tụi bay nữa anh Phi, anh Phi à anh đừng có giận mà Anh làm sao vậy Em có biết không hả Nó đi khắp nơi kiếm anh đó Bắt đầu từ ngày hôm nay Có nó thì không có anh đây Nè dạ. Tôi nói tụi bay biết Lập tức gọi điện thoại cho pháo dương đi Điều hắn phải lập tức đưa vũ khí qua đây ngay Dạ anh dạ à. À, anh Tiểu Lâm à, tôi không muốn làm phiền anh từ Hồng Kông qua đây. Tụi nhỏ này á, nên nó bay qua Đài Loan thăm anh á, mới là đúng chứ hả? <laughs> Tao sợ tụi bay không có gan qua bệnh đó. À, tụi bay đứng đó làm gì? Còn không mau lấy ghế, mời anh hai ngồi đi lại lên. Dạ. dạ. Vụ này á, tôi không biết phải nói làm sao đây. Chỉ có một câu thôi. Tôi bị xui xẻo đã bị cái thằng tài xế xe hàng làm cho thằng gà tây này bị mất mặt hết anh nói có tức hay không thiệt là hay quá đi right anh long không có thích nghe người ta kể chuyện đâu tiểu lâm thằng tài xế đó không phải là cờ đâu hắn giả bộ thôi à nè tụi bay đứng ở đó làm gì vậy mau đi gọi vô pháo tập trung vũ khí đi bắt đại phi và cái thằng tài xế về Đừng có để anh Tiểu Lâm nói là gà say này gạt tiền nữa nha à, hiểu chưa Mày tưởng là mày giao người ra Có thể bù được số tiền đấy hay sao Mày tưởng tao là thằng cờ à Đứng im Giúp nhất là tao bắn hết trở sự không xong rồi chuyến này gà chạy á trở thành gà rút xương rồi liều mạng thôi à <laughs> Ê, liều mạng có phần tử phải biết là tại sao mày giết đó bác cũng giết người không cần lý do vậy ta biết mày là ai rồi là hai chữ sát thủ à <laughs> ê nè tại sao mày không giết tao luôn đi không cần thiết rồi không cần thiết à tao là con người mà hồi nãy tao thấy mày giết chết một người một lát cảnh sát tới đây á tao sẽ khai ra đó nha trong người tôi có 20 viên đạn Phần nữa là của anh, phần nữa là của tôi Mày đúng là sát thủ chuyên nghiệp Thì phải giết người bịt miệng chứ Sát thủ giết người không cần nói lý do Nhưng khi hắn không giết người Thì đương nhiên có lý do của nó Cũng có lý đó Mày nói chuyện nghe sâu xa lắm đó nha À, sát thủ à Ê, tôi mất rồi Chạy mau đi, cảnh sát tới rồi ừ, nói biết nói chuyện từ xa truyền đất à À, hẹn gặp lại sau nha nha ờ, ờ wow, ờ. wow, wow, thì là tối nay mình nói chuyện với một luồng khói mà ghê quá thiệt ơi mau đi đi Cô kiếm ai vậy? Xin hỏi, có phải là anh bữa con ở nhà này hay không? Cô có chuyện muốn tìm ảnh à? Cô là người gì của ảnh? Tôi là vợ của ảnh. Vợ của ảnh. À, à, tôi đã quen với ảnh lâu rồi, nhưng mà chưa hề nghe anh nhắc qua là có vợ rồi. Anh đã quen với cô lâu rồi à? à tôi chưa hề nghe anh nhắc tới cô. Tôi không đợi anh nữa, tôi phải đi về trước. Nè. À, à. Xin cho biết quý danh của cô Tôi tên là Mỹ Lệ Anh Long có về tới Tôi sẽ nói cho anh biết là cô có tới đây à, Tôi khỏi Không có chuyện gì đặc biệt Tôi về trước nha Cô đến để làm gì đây Anh Bự Em nè Tiếp khách giùm đi Cô có chuyện muốn tìm anh đó Anh Bự tôi về trước nha Cô có chuyện muốn tìm anh mà anh ra ngoài đi Được rồi Mế lệ Mế lệ Tôi không biết tại sao lại trốn ở những chỗ này Tôi cũng không muốn biết tại sao Nhưng mà Tôi biết anh không bao lâu sẽ phải rời đi Nếu như tôi có thể giúp được gì cho anh Thì anh tới kiếm tôi đi nha Nếu không phải vì anh đã có vợ rồi Anh có thích tôi hay không? Có thể cho tôi hút một điếu thuốc hay không? vô nhà đi Vợ của anh đang đợi anh đó Bảo trọng Nếu như có chuyện Thì nhớ tới kiếm tôi nha không có sao chứ Em tới nhanh hơn là tôi tưởng tượng Anh hai Em có chuyện phải nói Ra ngoài nói chuyện đi Anh Long à. Anh không có sao đâu Anh cẩn thận nha Có chuyện Cứ nói đi Tối nay em không có giết anh Bởi vì Em muốn tha cho anh Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng Và không có lần sau đâu Nghĩa phụ thế nào rồi Chết rồi Tại sao lại chết Ông từng nói qua Là một người sống trong giang hồ Cũng như là một hòa thượng Không thể có thức tình lục dục nhưng mà ông không làm được Anh cũng không làm được Trong thế gian này Chỉ có người làm được Chính là Long Nhị Ca Ngoại trừ anh chết gì, Hay là anh chết gì, Nếu không anh sẽ không tha cho anh Em có biết tại sao anh phải trốn ở đây Mà không trở lại Đài Loan hay không Ai cũng có quyền chọn lựa phương thức cho cuộc sống Em có quyền hay sao Tôi cũng không có Sở dĩ anh phải tránh mặt Long Nhị Là không muốn người chết dưới tay của anh nghĩa phụ chỉ còn có một người như y là con ruột và họ long nuôi dưỡng anh bấy lâu này thù này anh nhất định phải trả em yên tâm đi ngày mai lại đây sẽ không còn có lòng nhất nữa anh đâu rồi đi rồi anh nói gì với anh vậy không có nói gì cả Chỗ này không ở lại được nữa Mình là phải dọn nhà Ừ Em không có muốn dọn đi Em không muốn sống ở trong cảnh đó nữa Em cảm thấy mỏi mệt ghê lắm Anh hãy giúp em đi Anh đừng có bỏ bóng thi vợ của anh ở trên mình của em nữa Đừng khóc đã thay đổi nhiều quá rồi Anh đừng có lên vì em Mà anh phải thay đổi con người của anh Coi như là em gian tin anh Anh cứ mặc kệ em đi Anh đi đi Đừng có nói nữa Cũng tại anh liên lụy tới em thôi Nói tóm lại Có chết thì chết chục, Anh không bỏ em lại một mình đâu anh lái xe về đây Em nằm nghỉ nha Hồi xưa Bất cứ chuyện gì Cũng là do một tay của anh quyết định Lần này Anh hãy tự cho anh quyết định nha Cái đèn đó là do em bật lên Cái đèn đó Là chính em đã bật lên Nhưng mà tiếc là người trở về nhà Không có phải là anh còn tưởng là Ngày mai anh sẽ còn có một lần cơ hội anh anh không thể đợi được Không thể đợi được Nữa đâu Em nhất định sẽ đợi được Ngày mai sẽ đến rất nhanh Trời tối rồi anh sẽ trở về Em bật đèn sẵn đợi anh Em biết Em nhất định sẽ đợi Em nhất định sẽ đợi được mà em nhất định sẽ đợi anh tại đàn ông Em nhất định chuyển lời mà Nhưng có một điều anh nên biết Em không giết anh Cũng không để anh giết làm gì cả Bây giờ chúng ta là bạn Lần sau gặp mặt Sẽ là địch tù Đại Thi Đại Thi Đại Thi Tại sao anh đi mà không có rủ em đi với Đừng có đi xa nữa mà Không được, anh nhất định phải đi theo anh Thiệt vậy sao ừ. Thầy dục mình thấy buồn lắm đó Thôi được Lên xe đi Lại lên Nè Thiệt ra cho tao đi được rồi đó à, Để thêm một lát nữa đi Đợi ai nữa vậy hả Lộn xộn quá đi Anh bự con Em thân với lắm mà. Đâu có đâu Giúp cho anh đi nha Được rồi Nhưng mà muốn anh giúp cách nào đi Anh ghét quá lắm đó Mình lên tầng trên ngồi đi Ừ chết rồi Em đã quên uống thuốc tê khắm rồi Mấy người lục xét đi nha lục xét cho kỹ. Yes sir Tôi còn kiếm người này Cô có biết người này không? Chúng tôi còn phải kiếm hắn Tôi không có biết Bến cảng Cửu Long tại Đài Loan này này cẩn thận đó nha ừ mona em đừng có nói là anh dẫn em ra giang hồ để mà chung sống với nhau đó nha trận dung như vậy á đương nhiên là để tiếp đón những vị khách lớn như anh nè cậu hai cuối cùng cậu đã về để tôi sắp cho cậu cậu hai à xe đã chuẩn bị chào cậu hai cậu hai chúng ta đi Biệt danh của ông ở Hồng Kông là cậu hai đó Đại Phi Chuyện gì vậy? Tôi đã có sắp đặt một khách sạn lớn Cho hai vị cư ngụ Ê à, Đại Phi này ở trên giang hồ đơn sông độc mã thôi mà Nói chi bây giờ có hồng nhan chi kỷ của Moon đi chung Chỗ này là cơ lông tại Đài Loan không phải là xuất trụ tại Hồng Kông. Thế à, bọn anh tưởng là tôi không biết nói tiếng phổ thông hay sao? Mona. Con, con bà nó. À? Chị hai của anh, dẫn tôi săn sóc anh. Còn chuyện trong giang hồ, anh đừng có xen vô. nè, ép họ lên xe. Anh dám à? Anh ơi! Ây da, ông làm thiệt đó nha. Đây chính là giàu lớn hay sao? Ông có nói thiệt bao giờ đâu, tin hẳn là có ngày tàn đời đó nha ngu rồi ờ? ờ? Chuyện gì? Anh hai của tôi còn gặp anh Anh quen với ảnh mà À sát thủ à Nè tôi đâu có biết ông đâu Cậu là đệ tử của Long nhất à Võ công rất khá Tôi có thể cho cậu một cơ hội Long nhất lại tôi đâu có biết đâu Lãnh bự con đó Hay à Tôi là đệ tử của hắn à Vậy thì ông có biết ở xích trụ gọi tôi là cái gì không? Là Đại Phi đó, ai mà thèm làm đệ tử của nó chứ? Vậy là giai của anh cao hơn ông rồi. Đương nhiên. Tiểu Lâm. Nói chuyện không xong mà dùng súng là đồ người gian đó, chúng ta nên từ tưởng biến đi nha. <laughs> Mặc kệ anh là anh hai hay là đệ tử, nói chung không phải là bạn của tôi, chỉ là kẻ thù của tôi. Ê, anh nói sai rồi, trong thời gian ở Hồng Kông tôi ờ, thấy hắn tội nghiệp cho nên đứng ra chỉ cố hắn thôi. Hắn đúng là người trong ơn phụ nghĩa, nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Lần sau mà nếu tôi mà gặp hắn một lần nữa đã hãy nhất định tôi chém hắn ra. Vậy thì chúng ta làm bạn đi nha Hả? Ây à, ông thiệt là điên khùng. Bộ muốn làm bạn là làm liền ở sao? làm bạn rất có nhiều phương pháp. Ừ, đừng để tay lên da nha. Cách làm bạn của tôi là... Nè. Dạ. Không muốn làm mất thì giờ. Tôi thích nhất là dùng phương pháp này. Ừ. Ừ. Ừ. Tại sao lại tiền như vậy? Hồi xưa chính là tôi nhờ nó mà quen được người bạn này. Trong thế gian này có hai loại người. Một loại tham lam, một loại không tham lam. Ảnh thì là không tham lam, còn tôi là tham lam nhất đó. Vậy anh muốn sao đây? Còn phải coi anh có bao nhiêu thành lý để kết nghĩa với tôi nữa. Được. Nè. bạn thường thôi. tình nghĩa còn nhợt nhạt lắm đó. Tiêu Lâm, tiếp đại khách cho đàng hoàng nghe chưa? Ép hắn vô trong đi. Ê, nè, nè, nè, nè. Tiền của mình thì mình phải cầm lấy chứ. Bỏ uổng lắm đó. Tự mình tôi vô được rồi. Xin lỗi cho cậu hai. thời buổi bây giờ khác lúc trước. Không cần giải thích. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà các người đừng có trách tôi nha. Nè, tôi bắt tiểu quá đi, mở cửa ra. Thế giờ em à, em có phải là vợ của anh Phi không? Nói chuyện phải lịch sự một chút chứ. Về với nữ hoàng Anh không biết đá thì đứng tấm hay sao Để nói cho Anh sát thủ à, có thể làm ơn để cho vợ tôi đi vô nhà vệ sinh hay không Làm ơn đi anh hai à Cửa không có khóa Ra đi Hai người tự nhiên Không được Tôi à, là người ở trong giang hồ Nói chuyện phải giữ uy tín Hơn nữa tôi đã hứa với anh hai của anh là phải giết chết ông bự mà Câu chuyện này từ đầu đến cuối Anh không nên nhúng tay vào Tối nay bao giờ? Tôi chuẩn bị một chiếc tàu tại bến Cơ Long, đưa hai người sang Phi Lục Tân, dẫn bạn gái anh đi đi. Anh không giết tôi á? Làm sao nói với anh hải quan đây? Tôi không nghĩ ra được lý do gì để giết anh. Ha ha ha, sát thủ giết người không có lý do. Anh dạy tôi như vậy đó mà. Có lý do đó hay không? Đối với tôi không quan trọng. Hơn nữa, mạng của tôi đã bán cho Long Dĩ Ca từ lâu rồi. Mạng của tôi không thuộc về tôi. Tôi còn ăn nói với ai nữa được Chúng ta phải làm sao đây Hết cách rồi Làm liều thôi Làm liều Ừ Hay thì Lòng nhất Quá thật là lòng nhất Vậy mà cũng không giết được ông Ông cũng biết rồi Ông đâu phải là muốn sai họ tới giết tôi đâu Chẳng qua muốn mượn tay tôi giết họ thôi Người từng bán rẻ tôi Mai này cũng sẽ bán rẻ được ông Đạo lý đơn giản như vậy lên giùm ông cũng hiểu Còn bà nữa Người cha nào sanh ra ông mà thông minh quá vậy hả Chuyện này cũng bị ông đoán ra được Cho thêm một chút khoái cảm có được hay không Ông có biết không Từ nhỏ tới lớn tôi cũng cảm thấy tôi là một người rất thông minh Có một lần Tôi hỏi cha một Có phải là tôi thông minh nhất không Ông trả lời thế nào có biết không Ông nói là Long nhất Chính là ông này Lúc bây giờ trong lòng của tôi rất là buồn Ông mà thông minh hơn tôi sao ông phải tự mình nói đi thông minh đại diện cho cái gì người thông minh hơn tôi đã chết hết rồi con báo đã chết rồi mèo chết rồi ừ. luôn cả con chuột yêu quý nhất của tôi cũng chết rồi chỉ còn một người duy nhất là long nhất ông cần nghĩ ông sẽ là người ngoại lệ không tôi sẽ ra sao tôi không rõ nhưng mà ông ra sao tôi biết rõ ràng rồi sẽ nằm xuống như một người bất động thôi ông sẽ không còn cơ hội hối hận nữa đâu giết đi Luôn cả thủ hạ của tôi cũng kêu ông cái gì đây Vậy mà còn cứng đầu nữa hả Ông muốn chứng minh cái gì Thông minh hơn tôi hay sao Cuối cùng ông sẽ bại dưới tay của tôi thôi Tôi bắt đầu thấy trò chơi này không có hứng thú nữa Tùy ý thành toán hắn đi Hey, không hiểu tại sao cái súng của tôi thiệt là hay đó nha Chỉ ngay đầu của anh đó Không có cần nhận ra tôi hay không hả Hiểu lầm Sao hắn chưa có chết gì không cần phải hỏi anh, Nhất định sẽ nói cho ông biết không có lý do Nhưng tôi có rất nhiều lý lẽ để nói với ông Dù sao đi nữa Yên cũng là anh em của tôi đó mà Mà tôi làm đại ca nhất định phải che chở cho đàn em của mình Ông thấy có đúng hay không hả Mày hứa với tao như thế nào Tôi nhớ tôi nhớ chứ tôi hứa với ông là tôi sẽ chém hắn thành chín khúc Nhưng mà bây giờ không có dao á Không lẽ dùng dao bằng tay bằng xương mà tôi để sao Tôi hứa với ông tôi nhất định à, sẽ chém hắn đó mà Nhưng mà không phải là ngày hôm nay Trả hắn ra đi Tôi biểu thả Người tôi nghe lời duy nhất chỉ có một thuộc Sao mà cứng đầu quá vậy Hắn chỉ nghe lời của ông Chuyện ngày hôm nay Hoàn toàn không liên quan gì đến hai người Để hai người tôi tự giải quyết đi hey, Nói chuyện với anh hai vô khác quá đi Được Tôi không giúp nữa Tôi để cho anh tự giải quyết lấy đó Anh hai, cuối cùng em đã lại mạng sống của em Trường nhà họ Long Tôi cảm thấy vinh hạnh nhất được chết dưới bàn tay Có một người mà tôi kính trọng nhất Nhưng trong đời tôi Thất bại nhất là Oh, mà cứng rồi sao Anh quên là anh đã hứa với tôi cái gì sao Tôi là người con duy nhất của bà đó Phải mà lại giết bà <laughs> Bây giờ hai chúng ta bị treo giữa lưng chừng này Xe cảnh sát cũng sắp đến rồi Anh có giết con cũng chết Không giết tôi cũng chết Bắn tôi đi Đừng có thách tôi Anh làm cho tôi quá thất vọng Tôi chứ hả? Người ta kêu là bữa con, ngươi cũng lấy tên bữa con. Chuyện là khờ quá mà. Biểu chở hàng tới lúc bao giờ? Bây giờ là mấy giờ rồi hả? xin lỗi với chị hai. Còn đứng đó làm gì nữa? Hãy mà chở hàng tới đi. Dạ, tôi đi liền. À, cũng là anh bự con tốt. À, cẩn thận, đừng đụng chị hai đó, Anh dám lấy xe đụng chị hả? Thằng Nguyễn Thúi, tối nay chị biết tôi xe thôi, không có chuyện gì tìm với chị, chị chút nào hết. À, à, có lộn không đó? Người ta đang đứng không dám đụng hay sao? Ông Huệ à? chết rồi Ai vậy kìa Sao mà giống anh Bự Khôn quá vậy? Là tôi đây Anh Bự Chuyện <laughs> là anh đó hả Không phải anh bị ở tù ở Đài Loan sao Ờ à, xin lỗi nha Tôi muốn ra ngoài Không có ai cản được đâu Ờ à, tôi về đây để thấy cô làm ăn đó mà Ờ à, Chân của anh Ờ à, Cô có muốn người tàn phế hay không vậy không ư Cô làm giỏi lắm đó nha Thì sao Tôi có từng gạt qua cô không hả Được Hãy cho làm liền đi Tiền lương thương lượng Bao ăn bao ở Nhưng mà phải ở trong nhà của tôi Nhà của cô có đủ rộng hay không đó Sao hả Nhà tôi không đủ cho nở sao Không phải một mình tôi đâu Còn nhiều người Cô coi đi Wow Anh không phải biểu tôi mướn hết toàn bộ người này chứ Đương nhiên rồi Tiền của tôi nhỏ lắm Làm sao mướn nổi có đông người á mới làm được việc lẽ chúng ta nhất định phải làm ăn lớn làm ăn lớn hả Wow, anh cần gì phải dẫn theo đông người tới đây như vậy chứ Mở ra À, ghê quá vậy, tôi không có chơi đâu Ê, ê, nè, nè Chuyến này em đã dính cháu rồi Không chơi á, thì cũng không được đâu ừ, Ok, <laughs> nhất định làm ăn lớn <laughs>